hôm nay là ngày đầu tuần thì cũng chúc cho quý vị à, một tuần lễ mới thật là bình an thật là hạnh phúc à, quý vị thấy ông phương hằng tôi à, có rất là nhiều năng lượng có nhiều người nói là cứ vô là thấy bà nói mà sao bà không mệt người coi nhiều khi <laughs> nó cũng mệt đó quý vị mà tôi nói tôi không mệt mới lạ chứ có lẽ là càng nói thì à, cái khí chất trong người tôi nó càng mãnh liệt là bởi vì tôi cảm thấy có những điều tôi cần phải nói và càng nói thì càng có lợi cho những người ờ, thấp cổ bé họng cho những người mà không có đủ niềm tin để nói lên cái tiếng lòng của mình cho nên là tôi không để cái câu chuyện này nó chìm xuồng thì ờ, cảm ơn tất cả quý vị đã thương mến tôi những người đã âm thầm dõi theo và cổ vũ tôi cũng như những người ờ, vô danh tiểu tốt chẳng biết mặt biết mũi gì mà cứ ném đá vào tôi cảm ơn hết tất cả những cái cảm xúc đó đối với tôi à, quý vị biết không hôm nay là một ngày đầu tuần sau một ngày nghỉ ngơi thì tôi quyết định tôi gửi một cái đơn kiện đến tòa án nhân thành phố để tôi đòi lại một chút công bằng bởi vì quý vị cũng biết rằng là khi mà tôi rất là bất ngờ khi mà mình nỗ lực hết sức mình để mình làm một cái việc rất là tốt cho những người ờ, cùng là nạn nhân với mình thì quý vị cũng biết là tôi là một nạn nhân thật sự cái nỗi đau của tôi cái nỗi bức xúc của tôi cái nỗi um, hụt hẫng của tôi khi cái niềm tin của tôi bị tan vỡ uh, cái lòng tin cái sự thương cảm cái sự cảm thông chia sẻ của tôi bị sụp đổ thì tôi gạt nó qua một bên để mà tôi hướng đến những cái gì dành cho những người nghèo khó thì quý vị cũng biết là tôi đã làm hết những gì có thể à, có thể không mệt mỏi để ờ, giúp cho mỗi người có đủ à, niềm tin để đứng lên và quý vị cũng biết rằng là khi tôi nhận được cái đơn thư đó đó thì cái cái đơn mà à, bắt tôi đóng phạt và giống như là một lời cảnh cáo tôi thực sự ra tôi rất là sốc là bởi vì tôi nghĩ là tôi là một nạn nhân tôi nói theo những cảm xúc rất là đời rất là thường bởi vì tôi là phụ nữ và trong một cuộc nói chuyện thì tôi không có một cái hàm ý kết tội ai hết bởi vì tôi không phải là pháp luật tôi không có tư cách để kết tội ai hết tôi chỉ nói một cái câu rất là đơn giản thôi thì không ngờ cái câu đó làm là thành trở thành một cái câu tâm điểm để cho cái cái người à, cố tình à, đưa nó lên nâng quan điểm lên thì phải nói là tôi bị bẻ bàn và ngay lập tức thì tôi chấp hành và tôi đã đi à, cho luật sư đi nộp tiền để mà coi như là mình đã tuân thủ theo pháp luật và cái câu chuyện vừa rồi thì vợ chồng tôi cũng đã trả lại cái bằng khen vì mình thấy mình không xứng đáng à, mình không xứng đáng để nhận cái bằng khen đó mình chỉ giữ lại cái um, cái tờ giấy phạt đó để làm kỷ niệm thì quý vị cũng biết là cái sâu thẳm ở bên trong nó là một sự sụp đổ một sự mất niềm tin và một sự gì đó rất là buồn bởi vì mình là cái người mà hết lòng cống hiến nếu quý vị nào đã từng trong hoàn cảnh của tôi à, sống hết lòng môi hết tim gan mình ra đem hết cái cái sự nhiệt huyết của mình dân tặng à, rồi khi mà mình nhận được cái sự thật phủ phàng đó thì quý vị sẽ hiểu được những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay thì cũng may thay lầm thay là à, trời Phật cũng phù hộ cho tôi và chân lý bao giờ nó cũng là chân lý thì cách đây hai ba hôm thì tôi cũng à, à, cập nhật thông tin liên tiếp thì có cái báo pháp luật cũng đã đưa tin và gần đây nhất đó, thì cái báo à, báo à, à, báo của bên bên đảng bên đảng cộng sản báo online đã chính thức đã chính thức đưa tin à, ai quản lý thần y đây là một cái mà tôi cảm thấy nó là một cái phần thưởng to lớn con ở đây nó không có lên à, ờ, tôi thấy là đây là nó nó là một cái phần thưởng to lớn rất là an ủi tôi khi mà cái báo này là một cái báo tiếng nói là đảng cộng sản việt nam thì đã coi như là à, chứng minh giúp tôi để à, nói lên dùm cái tiếng lòng của tôi và rất là nhiều nạn nhân đã từng bị à, ru ngủ và bị à, lừa dối suốt nhiều năm thì à, quý vị cũng biết rằng là tất cả 14 năm ông ông Võ Hoàng Yên đi chữa bệnh thì là 14 năm lừa gạt cho đến tận bây giờ thì nó gần như là 100% là lừa gạt hết nó không có một cái um, sự nào mà để chứng minh là nó có một sự khập khển ở đây nó không phải là vài trăm nạn nhân nữa nó ở đây nó không phải là vài trăm nạn nhân hay là nó là một số ít nữa mà nó gần như 14 năm qua chúng ta đã bị sống trong sự lừa dối đó là sự thật thì um, quý vị cũng biết rằng là tôi nỗ lực hết sức mình thì trong cái cuộc chiến này nó nó phải nói nó rất là đau thương là bởi vì chỉ có một mình tôi thôi quý vị chỉ có một mình tôi thôi để um, coi như là một mình tôi chiến đấu chiến đấu không mệt mỏi và chiến đấu trước thị phi trước những cái lời bịa đặt trước những lời vu khống trước những cái dối trá những cái um, thói đời ghen ăn tất ở trước những cái mà phải nói là nó phủ phàng tôi đây bằng mình chịu đựng hết cái cuối cùng mục đích của tôi cũng chỉ muốn mang lại à, cái bình yên cho tất cả mọi người và quý vị cũng biết rằng tôi đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng và họ đã tiến hành à, xác minh và làm rất nhiều điều để giúp đỡ cho người dân cũng như là cho chính những cái nạn nhân mà đã à, sập bẫy một thời với cái tập đoàn lừa đảo này thì quý vị cũng biết rằng là với tôi một người phụ nữ thì như vậy thì nó cũng đã là quá sức rồi cho nên tôi một lần nữa thì cũng cảm ơn tất cả quý vị cũng muốn kêu gọi cho tất cả những người đã thương mến phương hằng tôi thương mến cái điều lương thiện yêu cái chân thiện mỹ và một lòng à, phải tiêu diệt những cái loại lăng băm lừa gạt nhân dân lừa gạt đồng bào mà quý vị à, đã có dịp nhìn thấy lại những cái hình ảnh mà ông y đi chữa bệnh thì phải nói là thật là đau lòng ổng hành hạ người ta một cách hợp pháp một cách chuyên nghiệp và cái khốn nạn khốn khổ nhất là người dân tin vào những cái lời ma âm mị của ổng đánh bóng tên tuổi qua những cái clip những cái lời đồn thổi và cộng đồng trong và ngoài nước gần như là tin sái cổ thì hơn một tháng chiến đấu như vậy thì cũng còn rất nhiều người là không cam tâm thực sự là họ không cam tâm để mà nhìn nhận thần tượng sụp đổ thì à, quý vị ơi một con én thì không làm được mùa xuân à, rõ ràng là bên đông Yên cũng có rất là nhiều người trong một cái tập đoàn to lớn như vậy thì mới làm ra được bao nhiêu điều để mà gọi là là lừa Mỹ chúng ta trong suốt thời gian dài và tôi thật sự là tôi chỉ là một con én thật sự mà tôi cố gắng làm đến mùa xuân là làm nên tất cả những gì tốt đẹp để mang đến cho cộng đồng cho những người bệnh tật những ai đã từng là nạn nhân những ai đã từng là công cụ của ông ấy thì mới có thể ờ, thấm đẫm được những cái đau thương mà cái tập đoàn ông ấy tưới tẩm lên cuộc đời của những cái bệnh nhân vừa nghèo vừa khổ mà vừa bệnh tật thì quý vị thấy không mỗi ngày mỗi lòi ra biết bao nhiêu là nạn nhân có những người họ bị lừa nhưng mà họ nghĩ rằng là uh, dính đến hư kiện hay là dính đến những cái gì mà đụng chạm họ rất là ngại là bởi vì cuộc sống ai cũng muốn sự bình yên nhưng mà có lẽ là tôi đã lội ngược dòng đi ngược gió tôi là một cái người rất sống rất có tình cảm và tôi không cam tâm nhìn thấy những cái người bệnh tật nghèo khổ cho nên cái quỹ mổ tim của tôi đã ra đời và đến tận hôm nay thì tất cả những gì tôi làm tôi chưa bao giờ hối hận bởi vì tôi chỉ có một lần để sống và nếu có chết thì tôi chết trong thanh thản chứ tôi không có một cái điều gì mà cảm thấy lương tâm mình ái ngại hết mỗi lần mà tôi coi lại những cái clip mà ổng hành hạ người ta ổng tán vô mặt ổng ổng tán vô tay ổng bóp cổ rồi ổng ổng ờ, coi như kéo lưỡi ổng bẻ chân bẻ cẳng mày có những em bé khóc thét rồi tim tôi đau nhói thật sự đó quý vị quý vị xem lại quý vị mới thấy rằng ổng tra tấn người ta hợp pháp và ổng có một cái một cái sức mạnh ờ, hợp pháp để mà ổng ổng có thể trục lợi trên cái khổ đau của người khác thì quý vị cũng biết là hôm qua thì đã có một nạn nhân đi chữa bú cổ mà chết đi ờ, đi rút 4 giờ sáng và 3 giờ chiều thì mang về nhà đó, mà được đền bù đâu 700 ngàn tới 1 triệu đồng cũng vì là nghe đồn thổi mà đi tìm tới ờ, Hưng An Tự và câu chuyện nó được chìm xuồng tới tận bây giờ thì quý vị cũng biết rằng có những cái chuyện mà có thể là chúng ta chưa phát hiện ra nhưng mà tôi tin rằng là với cái sự quyết tâm của tôi với cái niềm tin mãnh liệt của tôi sẽ còn nhiều nạn nhân À, sẽ lên tiếng và sẽ đủ dũng khí để mà vạch trần cái tội lỗi của ông Võ Hoàng Yên. Và đồng thời quý vị cũng biết rằng là đằng sau đó cũng có những con người cho đến giờ phút này họ vẫn tất cả là vì tiền. Họ sẵn sàng quay lưng mà coi như là có khi họ dùng những thứ để bẻ cong chân lý. À, quý vị cũng nhớ rằng là khi mà tôi đến à, cái à, tịnh độ cư sĩ lần đầu tiên á, thì quý vị cũng biết rằng là à, ông Yên có một cái tập đoàn luật sư lúc nào cũng có luật sư đi theo để chữa để mà nghiên cứu cho ổng Hồng là lách luật và trong cái cuộc chiến này thì tôi cũng thừa biết rằng là sẽ có rất nhiều người bẻ cong mọi thứ để um, binh vực ổng à, quý vị quý vị sẽ tin rằng là những gì Phương Hằng tôi nói là đúng là bởi vì sao bởi vì tôi hiểu được con người này nó thâm hiểm tới mức nào tôi chỉ sợ rằng có những người mua danh đa dạng mà bán danh nhiều khi chỉ có một đồng vì tiền mà quay lưng với cộng đồng uh, mặt vô tường để cổ suý cho ổng để mà bảo vệ ổng bẻ cong những cái gì gọi là sự thật để rồi chắc chắn cho ổng hoặc là cứu cánh cho ổng à, để mà một lần nữa thì tôi muốn à, kêu gọi tất cả mọi người thì quý vị cũng biết rằng tôi cũng rất là mệt mỏi à, cái niềm tin tôi bị mất rất là nhiều nhưng mà có một cái điều rằng là tôi làm điều gì cũng phải tới bờ tới bến hết bởi vì tôi chơi chưa bao giờ biết chạy và luôn làm chủ cuộc chơi làm chủ cuộc đời mình và làm chủ tất cả cho nên tôi chỉ hy vọng à, sau cuộc chiến này thì tôi mong là tất cả mọi người yêu mến phương hằng tôi yêu mến chân lý yêu mến cái chân thiện mỹ yêu mến những điều phải cùng với tôi à, ký đơn và tôi sẽ nhờ à, các youtube hoặc là tôi sẽ có tổ chức để nhờ tất cả quý vị nào yêu mến cái chân thiện mỹ yêu mến lẽ phải ký vào đơn để tôi sẽ đồng kính gửi tới chủ tịch nước tổng bí thư nước và những cái người cấp cao nhất trong cả nước này sẽ chiếu cố xem xét cái sự việc này để rồi cái sự thật được trả về sự thật bởi vì khi mà cái báo chí đã lên tiếng rồi thì rõ ràng là cái chân lý đã được sáng tỏ nhưng mà để được uh, triệt tiêu triệt để thì tôi rất là mong mọi người hãy cùng với tôi ký vào những cái đơn để tôi gửi thẳng ra đồng kính gửi nhiều các cơ quan cấp ban ngành để chúng ta một lần nữa để mà tiêu diệt cho thật là gọn thật là sạch những con người cũng sẵn sàng vì tìm ấp mặt cho tường quay lưng với cộng đồng quay lưng với những cái gì gọi là chân lý để bảo vệ cho võ hoàng yên mặc dù là ông ấy bây giờ đã thân bại danh liệt đã không còn đã câm đã điếc và đã không còn cơ hội để um, có thể đi mỹ thiên hạ nữa nhưng mà sẽ cố gắng dễ dụa để mà né tránh pháp luật cho nên tôi chỉ um, tha thiết kêu gọi tất cả mọi người đến giờ phút này thì tôi rất là tự tin nhưng tôi muốn cái câu chuyện này nó sẽ là mãi mãi đã diệt rồi phải diệt cho sạch phải tróc tận rễ phải bứng cho tận hết để rồi đừng có ai muốn bẻ cong cái chân lý và dùng mọi thứ để mà quay lưng với cộng đồng à, có khi cả một cuộc đời danh tiếng nhưng mà vì những cái đồng tiền mà bán rẻ lương tâm bán rẻ đạo đức bán rẻ nhân cách để mà cổ vũ cổ xí cho một tập đoàn lừa đảo thì thật là tiếc cho nên tôi nói thật lòng tôi không muốn cái điều đó xảy ra để rồi có những người một thời được thiên hạ ngưỡng mộ trân trọng rồi vì mấy cái đồng tiền mà có thể quay lưng à, với cộng đồng nhưng mà chắc chắn một điều là chân lý phải trả về cho chân lý và sự thật phải trả về cho sự thật chứ đừng nếu như cái câu chuyện này là một câu chuyện cá nhân hay là một cái câu chuyện nhỏ thì có thể bất chấp vì cái nghề của họ nhưng đây là một câu chuyện của cộng đồng của xã hội và nó mang một cái tính gọi là là là là lừa đảo chuyên nghiệp và sống trên sự khổ đau của người khác thì nên hãy dừng lại hãy dừng lại những cái điều tội lỗi đó mà chấp cánh trọng để mang danh mình là một người đại diện cho pháp luật để bẻ bẻ công chân lý à, nhất là những cái người mà chẳng hạn như luật sư trí đi bảo vệ những cái điều khốn nạn để mà tạo ra những cái điều mà cho ông yên lất lực để mà đến ngày hôm nay 14 năm ông ấy đi lừa đảo xuyên suốt và quý vị cũng thấy rằng là tất cả những cái nơi mà ông đến ông lừa đảo ông đều biết cách để lách luật và không dướng vô hình sự có chăng chỉ là dân sự cãi qua cãi lại chỉ là tiền là về dân sự đó là gì cái đó là cái sự thông minh à, gian xảo của ổng mà đã được luật sư tư vấn cho ổng và quý vị cũng biết rằng là ổng là một người đi học luật à, và những chơi những thành phần luật thì rất là nhiều người là, là, là sẵn sàng bị luật mà đứng ra binh vực ổng quý vị cũng thấy nó đi đến tịnh độ cư sĩ thì à, chưa biết chuyện đúng chuyện sai gì mà mang thừa bắt lại với luật sư để mà đi đến giống như luật sư dằn mặt tôi thì quý vị thấy nếu như Vương Hằng tôi không mãnh liệt à, không có bản lĩnh ngay từ đầu thì cái cuộc chiến này nó đi về đâu với những người mà thấp cổ bé họng hay là những người mà họ cuộc sống yếu đuối hay là à, trong cuộc sống cơm áo gạo tiền thì làm sao có đủ sức để mà nói lên cái tiếng nói của lòng mình quý vị thấy không có những người mới vừa nói lên thôi là đã bị giang hồ tới nhà đã bị đủ thứ trò đó cho nên là tôi nói thật sự ra mà nói đến giờ phút này là tôi hoàn toàn tin vào pháp luật là bởi vì sao sao như sự bao nhiêu lần à, tôi gào hét tôi kêu gọi tôi dễ dụa để tôi chỉ mong một điều là nạn nhân lên tiếng và hôm nay tôi nói thật lòng là tôi à, nói luôn là suốt 14 năm ông ấy đã lừa dối chúng ta lừa gạt tất cả bệnh nhân và tất cả những người bệnh nhân nào đã đến chữa bệnh đều là nạn nhân hết vì có ai mà chữa được hết bệnh đâu quý vị có ai mà được à, ổng uh, coi như là giúp đỡ như những gì ổng nói không quý vị hay là chỉ là lường gạt bán thuốc lường gạt uh, mưu toan mưu tính và có một điều quan trọng nữa là tôi có thông báo với quý vị là hiện nay á ở tịnh độ cư sĩ họ đã phế ổng hoàn toàn ổng không còn dính dáng gì ở trong giáo hội à, cái tịnh độ cư sĩ đó nữa đó là một cái niềm niềm vui trả lại một cái niềm tin đối với lại bên tịnh độ cư sĩ bởi vì họ là những người thực tâm là họ phát thuốc miễn phí và khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo nhưng mà cái câu chuyện mà ổng đi ờ, bấm huyệt rồi đi chữa bệnh theo cái kiểu phản khoa học là ổng tự chế biến ra chứ ở trong tịnh độ là hoàn toàn là không có không có cái câu chuyện mà ổng được à, coi như là được à, à, truyền tải từ bên trong tịnh độ cư sĩ ra mà ổng tự chế biến ra để ổng đi ma mị thiên hạ số 14 năm thì quý vị cũng biết là vừa rồi xảy ra ở bên Việt Nam cộng đồng người Việt Nam của mình trong và ngoài nước á, thì nó nóng như vậy đó nhưng mà ở bên nước ngoài á, thì chẳng có nhà báo nào cũng chẳng có ai mà đi ờ, kêu gọi giúp đỡ cho những cái nạn nhân nào mà bị ổng phỉnh ờ, gạt mà cố tình cố gắng hy vọng rằng là tin những lời ổng nói rằng là chúng tôi hại ổng ờ, chúng tôi cố tình không để cho ổng đi qua bên mỹ để chữa bệnh ổng là người đang gặp nạn và ổng là một nạn nhân của vợ chồng tôi chứ họ cũng chẳng có quan tâm là những cái người đến những cái chùa đó chữa bệnh có hết bệnh không nạn nhân nào có lên tiếng không chỉ có duy nhất là một cái chỗ anh à, chỗ cô cô lộc mẹ của anh cường à, là lên tiếng sau cái câu chuyện lùm xùm bức xúc này thôi chứ còn quý vị biết là một lần ông đi qua như vậy thì cả ngàn bệnh nhân kéo đến mà một năm ông đi bao nhiêu lần mà bao nhiêu quốc gia ông đi đến mà cũng không có một người nào lên tiếng à, để chỉ thẳng là ông này là một cái người chữa bệnh không hết tất cả đều im lặng hết gần như có một mình tôi dãy dụa và những cái nạn nhân đã bắt đầu lên tiếng suốt à, tới bây giờ hơn 200 nạn nhân họ đã lên tiếng và có những người họ đã làm đơn thì đến bây giờ cũng là rất là nhiều rồi nhưng mà ở đây tôi nói cái tình người cái tiếng nói cộng đồng nó rất là quan trọng nhưng mà có rất nhiều người họ vô cảm vô cảm vô cùng à, tôi cũng à, xin nói lại cái chuyện mà hôm vừa rồi phỏng vấn à, với vợ chồng tôi ở bên phố Busa là do anh Lân phỏng vấn thì thật sự quý vị biết ông tôi con người tôi sống tôi cũng hồn nhiên lắm lẽ ra là anh Lân phải gửi cho tôi tất cả những câu hỏi trước khi tôi vào cuộc phỏng vấn bởi vì vợ chồng tôi sống là sống bằng cái tâm có thể tôi không có tài như tôi có đức tôi không hại ai tôi không làm điều gì dối trá với ai tôi cũng chẳng có một cái mưu cầu gì trong cái câu chuyện này ngoài cái chuyện mà à, đem bao nhiêu điều tốt đẹp đến cho mọi người là được sự bình an thì à, bất chợt là anh lân phỏng vấn và cũng nhân đây thì lúc đó thì tôi cũng nhìn thấy anh dũng ảnh không vui là bị bởi chuyện gì là cái phóng viên à, đoàn trọng hỏi những cái câu phải xin lỗi là thật là vô duyên là bởi vì sao anh không có mang một cái tính chất xây dựng anh không có quan tâm đến cái cảm xúc của cái người dân Việt Kiều trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt. Xin lỗi anh cũng là máu đỏ da vàng, anh cũng là người con, được sinh ra là người Việt Nam. Anh không hỏi những cái cảm xúc gì hay những cái chuyện xảy ra như vậy khiến cho đồng bào, cộng đồng trong và ngoài nước họ đau lòng khi mà bị một cái thằng lăng băm lừa đảo như vậy. Mà chính anh là cái người đã cổ vũ và luôn cả cái một người thị trưởng ở bên đó tới khen ngợi cái là ca tháng tụng là lên tới mây thì hỏi tại sao võ hoàng yên nó không chấp cánh và đó là những cái hình ảnh mà khiến cho người dân Việt Nam chúng tôi tin và sái cổ gần 4.000 cái clip thì quý vị thống kê lại xem có bao nhiêu cái ở bên nước ngoài đem về đây và có bao nhiêu cái hình ảnh của Việt Nam anh là một nhà báo thì tôi nói thật với anh á anh không có mang một cái tính chất gì xây dựng hay là anh mang một cái tính chất gì chua xót cho đồng bào chúng tôi khi mà bị lừa dối hay là những cái nạn nhân mà bị bị bị tên lăng bông này lừa gạt mà anh xoáy vào những cái câu chuyện rất là rẻ tiền rất là tầm phào và rất là vô duyên nếu mà nói trình độ nhà báo của anh thì xin thưa với anh anh không đủ tư cách nói anh cháu thật tôi là phụ nữ tôi không hỏi những cái chuyện nó vô duyên nó không cắm đâu vào đâu hết mà nó không ăn đâu vào đâu hết cho nên anh dũng tôi nói rằng những cái câu hỏi vớ vẩn thì không trả lời thì anh dũng tôi rất là đúng nhưng lúc đó, đó thì tôi cũng rất là lịch sự tôi vẫn ngồi tôi trả lời cho đến hết cái cuộc nói chuyện đó bởi vì sao xin lỗi là tôi tôn trọng khán giả vì tôi biết lúc đó là khán giả đang theo dõi cái chương trình à, qua cái phố vô xa mà mà tôi ráng tôi cố gắng tôi ngồi để tôi giữ bình tĩnh chứ thật sự ra những cái câu hỏi đó không đáng để cho chúng tôi trả lời bởi vì chúng tôi đã nói ra rã nói đi nói lại rất là nhiều lần mà không hiểu sao mà một cái tầm cỡ mà nhà báo như anh anh trọng á thì đi hỏi những cái câu rẻ tiền đến như vậy thật sự tôi nói thật tôi đánh giá một cái nhà báo mà như anh mà nói chuyện á anh công kích anh không có một chút nào có cái sự tử tế nào ở đây dành cho chúng tôi và dành cho những cái người mà uh, nạn nhân trong và ngoài nước mà anh đăng thọt vào những cái câu chuyện không giống ai hết đúng không anh hỏi những cái câu mà mà nó mang cái tính chất là rất là là khiêu khích và anh cổ suý cho những cái chuyện mà giống như là anh cũng tiếc nuối là tại sao mà hôm nay võ hoàng yên bị gãy cánh đúng không bị sụp đổ đúng không anh là bởi vì sao ông qua đó anh cổ vũ ổng anh là cái người cao tháng ổng anh tụng ổng anh đưa ổng lên tận mây thậm chí cả thị trưởng đến ca ngợi ổng cấp bằng khen cho ổng thì hỏi ai không tin những cái người dân Việt Nam chúng tôi thấp cổ bé họng những người mà thiếu hiểu biết thì làm sao không tin được đó đó là một trong những cái mà anh gây thêm tội ác với đồng bào với dân tộc chúng tôi đó anh toàn trọng mà tôi nói thật lòng tôi thất vọng á là anh không ra mặt anh hỏi mà anh lại thông qua một cái ờ, thông tin mà gọi là quay trước rồi anh hỏi những cái câu đó nếu mà tư cách một nhà báo mà hỏi chuyện như anh á, thì nó không đủ tầm nói thật lòng anh không đủ tầm và ở đây thể hiện thêm một cái nữa là anh không có cái tình người không có cái tình dân tộc ở đây hay là anh đã đi qua nước ngoài anh sống lâu quá rồi anh quên hết cái tình cái tình người Việt Nam này tình quên đi cái cái cái cái con người anh đã được xuất ra từ đâu anh xuất thân từ đâu mà anh anh đã phạm vào một cái tội là anh cổ suý cho một cái tội ác lên ngôi rồi mà khi xảy ra rồi anh không có một chút tâm tư nào một chút tâm tình nào dành cho cộng đồng ờ, người Việt hoặc dành cho những cái nạn nhân mà trong khi đó chúng tôi là những người đang chống lại những cái điều không lương thiện thì anh xăm soi vào chúng tôi nhưng tôi rất là bình tĩnh anh Dũng thì anh bảo là không cần phải trả lời nhưng mà nói thật với quý vị rằng tôi là người lịch sự có những lúc tôi cũng khùng lắm tôi cũng phải nói là đi với bột mặc áo cà sa nhưng những lúc như vậy tôi rất là bình tĩnh tôi thản nhiên lắm à, <clears throat> hôm nay tôi gửi lời trước nhất là gửi lời đến anh anh sống thì anh phải có lương tâm anh đừng có quá vô cảm và cái giọng nói cái thái độ của anh nó thể hiện con người của anh đó. nó không phải là một con người có cái tấm lòng nào đối với dân tộc Việt Nam hết bởi vì anh đi lâu quá rồi hay là anh đã ăn bổ bả gì của ai anh quên hết cái tình thương đối với đồng bào dân tộc chúng tôi cho nên anh nói với một cái thái độ khiêu khích và tiếp đối cho nên anh Dũng tôi nói nếu ai mà thần tượng Võ Hoàng Yên thì thỉnh nó về bên đó mà thờ nó hoặc là cao tụng tán tháng nó để nó đi lừa tiếp những cộng đồng ở bên nước ngoài tôi nói thật với anh rất tiếc là anh không trực tiếp anh hỏi tôi chứ nếu mà anh trực tiếp anh hỏi tôi không thông qua cái kinh mà anh anh lân á mà qua cái câu hỏi mà được ghi âm trước á chứ anh trực tiếp anh hỏi tôi là tôi phan anh rồi tôi có ngại đâu anh là ai tôi không bao giờ ngại anh anh cũng máu đỏ da vàng nhưng mà anh đổi máu từ lúc nào tôi không biết không cho nên anh mới chấp cánh nhau võ hoàng yên anh lên anh ca tụng anh tán thán rồi tôi còn nhớ có một cái câu nói á nếu như có ông võ hoàng yên ở xứ mỹ á thì mỗi năm đỡ tốn kém cả tỷ đô la trời ơi tôi nghe tôi xấu hổ vô cùng ha tôi xấu hổ vô cùng một cái thằng đi lừa đảo như vậy mà một cái đất nước văn minh như mấy anh mà lại đi cổ suý cho một cái thằng ngu dốt đi lừa đảo các thiên hạ mà đi ca đi tán thán nó hỏi sao chúng tôi ở Việt Nam này những con người mà uh, coi như là là là không có cập nhật thông tin nhìn những cái hình ảnh điêu ngoa dối trá đó làm sao mà không thần tượng được nói thật đó, cái thằng này mà nó lừa đảo được chúng tôi nhiều như vậy có phần đóng góp to lớn của tụi anh chứ không phải là không đâu cho nên đừng có chối với đồng bào chúng tôi hay là nói là không có tội với nhân dân qua những cách hành xử vô cảm của anh đó, thì tôi nói thật đó, rất tiếc là anh là người Việt Nam không phải đâu người Việt Nam chúng tôi không sống như vậy đâu không có nhẫn tâm vô cảm đến như vậy đâu nếu như anh có tình người anh có một chút lương tâm đó, thì anh đã quay qua anh hỏi là hiện nay câu chuyện đã như thế nào rồi xử lý như thế nào rồi anh có một chút nào hối hận hay anh có một chút nào quan tâm đến những cái bệnh nhân những cái nạn nhân những con người đã từng là là, là bị ông ấy lợi dụng là anh đã có thể hiện trong nhiều câu hỏi thì ít nhất anh cũng phải có một câu hỏi quan tâm tới chúng tôi tới, tới đồng bào chúng tôi là những cái nạn nhân hoàn toàn là anh chỉ có chăm trọt khiêu khích bởi vì chắc có lẽ là anh mất ăn cho nên anh nghĩ rằng chúng tôi đó là đi thuê youtube hay là đi thuê uh, youtube hay là làm những cái chuyện gì không hề đâu chúng tôi không sống dơ ăn bẩn đâu chúng tôi là những con người lương thiện làm để giúp đời giúp xã hội chúng tôi không phải cái loại đó cho nên á anh suy bụng ta ra bụng người cho nên anh dũng mới hỏi anh mỗi câu là ông hoàng yên mỗi lần qua đi chữa bệnh cho anh bao nhiêu à, cho anh bao nhiêu mà anh anh có thể anh suy bụng ta ra bụng người anh chụp mũ những cái người mà làm làm thiện nguyện ở bên đây và những cái người mà họ đã lặn lội để đi tìm những cái bằng chứng anh thoát xa tiếc nuối đúng không anh đúng không anh cảm thấy anh xót xa anh tiếc nuối khi mà anh không được à, anh mất ăn đúng không ở đây tôi nói thật sự anh không có một chút nào tình cũng không có một chút nào tình người một chút chút nào mà đồng bào dân tộc hết á cho nên hôm nay phương hằng tôi á nói thẳng với anh á nói thẳng với anh á là con người của anh sống không có lương tâm à, anh không có lương tâm anh mới có thể uh, chụp mũ và nói những cái câu mà hỏi những cái câu mà chẳng có mẹ nào dính với con mẹ nó hết vậy mà anh là mang tiếng là một nhà báo thì tôi cũng phải nói là cũng may mắn cho anh chứ còn nhà báo không ai mà hỏi chuyện mà mà không đầu không đích mà hỏi mà vô cảm vô cớ mà không có con mẹ gì dính vô trơn anh muốn binh thì binh cho nó thông minh muốn binh thì binh cho nó có văn hóa mà tôi nói thật với anh á mặc dù là có những người đã đi khỏi đất nước việt nam này xa quê hương nhưng họ vẫn luôn luôn nhớ về quê hương nhớ về đất tổ của mình không phải giống anh đâu họ vẫn đau xót họ vẫn nghĩa là cổ vũ chúng tôi làm những chuyện thiện nguyện và cổ vũ chúng tôi họ đau xót khi mà chúng tôi bị một cái thằng lăng bông lừa đòi lừa đảo lừa dối suốt nhiều năm như vậy còn anh anh thể hiện anh là ai một người vô cảm thậm chí vô cảm vô can và có một chút gì đó mà mà, mà cảm thấy mình mình đau đớn khi mà mình không còn uh, được PR cho một cái thằng lừa đảo đó nữa thì đúng hơn tôi thẳng thắn tôi nói thẳng anh anh có phiền gì tôi thì thì ráng chịu không chứ còn đối với tôi tôi nói thật với anh tôi chơi cuộc chơi chính nghĩa này tôi chả sợ gì hết không tôi vẫn lịch sự giữ cho tới ngày hôm nay tôi chính thức tôi lên tôi nói anh là một nhà báo tồi đối với nhân dân của chúng tôi anh là một thằng nhà báo tồi mà tôi không ngại chửi thẳng cho mặt anh và một thằng nhà báo vô cảm với với nhân loại vô cảm với cộng đồng người Việt Nam chúng tôi hôm nay tôi chính thức tôi nói thẳng cho mặt anh như vậy đó anh có buồn phiền gì tôi á thì đáng ôm nó mà chịu ha Nguyễn Phương Hằng tôi nói thẳng anh là một thằng nhà báo tồi anh mới có thể đối xử với chúng tôi như vậy và anh hỏi những cái câu rẻ tiền đến như vậy và hôm nay tôi cũng à, không ngại ngùng gì à, để nói lên những cái tiếng nói của lòng tôi đó, con người tôi là yêu cái chân thiện mỹ và luôn luôn hướng thiện cho nên đừng và tôi cũng thông qua cái à, buổi livestream hôm nay tôi cũng xin gửi lời đến tất cả những cái bạn những cái người đã thương mến tôi vô điều kiện cổ vũ chúng tôi vô điều kiện và những con người không còn sống trong cái đất nước Việt Nam này nữa thì cũng đừng có quay qua đâm đồng bào mình và đừng có chửi rủa xỉ sói mang tôi ra làm trò chả làm gì được tôi đâu tôi xem như loại chó điên ha, chứ tối của tôi không có là gì cả bởi chúng tôi ở đây sống lá rạch lá rách đùm lá nát chúng tôi biết thương yêu nhau chúng tôi biết đùm bọc nhau chúng tôi không phải là cái loại phản nhau khổ nổi là chúng tôi sống như vậy chính vì vậy mà tôi đã trở thành một người là bất chấp tất cả để đi tìm công lý đó cho nên nó đừng có ngồi đó mà tru kéo chửi như điên như khùng từ bên nước này chỏ qua nước kia không giống ai hết trơn chúng tôi không đi kiếm chuyện với mấy anh thì anh đừng có kiếm chuyện với chúng tôi và nhân đây thì tôi cũng à, chia sẻ với lại tất cả mọi người là hãy cùng với tôi ký đơn gửi đến cấp cao nhất của lãnh đạo à, thủ tướng chủ tịch nước à, rồi tổng bí thư những cái nơi cao cấp nhất tôi sẽ gửi đơn đồng ký tên gửi đến những nơi mà để tôi làm cho tất cả những gì có thể để mà câu chuyện này cho nó rõ ràng cho nó song phẳng và tôi đòi lại cái chân lý này cho tất cả những cái người mà đã một thời bị nó hành hạ bị nó lừa dối và hôm nay quý vị cũng biết rằng là tất cả những gì tôi làm nó rõ ràng nó song phẳng nó rất là công bằng tôi sống sạch tôi chơi sạch còn ai muốn nói gì chả làm gì được tôi đâu bởi vì tôi nói có lòng tôi hướng thiện thứ nhất thứ hai tôi không vi phạm pháp luật thứ ba là tôi hết lòng vì cộng đồng cho nên tôi yêu tôi yêu cái cái tốt đẹp tôi yêu cái chân thiện mỹ thì tôi nghĩ rằng là 97 triệu dân này cũng giống như tôi sẽ đồng lòng với tôi thì hiện nay quý vị cũng biết là tất cả những gì chúng tôi làm là một lòng vì cái gì thì quý vị biết rồi cho nên cái xã hội này á, nhiều khi á, không nói thì không được mà nói ra thì nói nhiều mà cuối cùng quý vị nhìn lại coi cũng chỉ có mỗi mình tôi thôi tôi gào tôi hét tôi nói mỗi ngày chẳng ai cùng chung tiếng nói với tôi mà ra mặt mà cùng với tôi chỉ có sau lưng chửi tôi hoặc là chỉ âm thầm cổ vũ tôi là tôi đã quá hạnh phúc rồi đem chi thêm nhiều cái điều mà tội lỗi đến mà để gieo khẩu nghiệp trút lên tôi để làm gì cũng không làm gì được tôi đâu nhưng mà chân lý nó vẫn là chân lý thì quý vị biết không mấy hôm nay á thì à, cái cảm xúc của tôi vui buồn lẫn lộn tôi vui á là tôi đã kết thúc một cái thằng lương y lừa đảo tôi buồn là tôi buồn cho cái sự đời có đôi khi mình sống ngay thẳng quá mình thẳng thắn quá thì mình thiệt thòi nhưng mà không sao đối với tôi đó là những cái trải nghiệm những cảm xúc rất đời rất thường nhưng mà có một điều á là tất cả mọi người á à, gần như có một số người tất cả mọi người á 90% là cổ vũ tôi và đã coi như đã nhìn thấy những gì tôi làm là nó rõ rồi nhưng có một số người họ không cam tâm à, họ không cam tâm họ cứ xỉa xói chửi rủa tôi chả làm gì được tôi đâu không thể đâu à, nếu mà nếu mà tôi là một con người mà có quá khứ dơ bẩn hay tôi là một con người mà không ra gì thì tôi không lên tôi đấu tranh chuyện này để làm gì đó tôi cũng như mọi người thôi cho nên là đừng dạy tôi học làm sang cái sang nó có sao không nó từ trong trí tuệ chứ không phải là mặc đồ đẹp là sang ở nhà đẹp là sang nhiều tiền là sang không phải đâu sang tư duy sang trí tuệ cái đó mới là cái sang còn tôi tới 50 tuổi rồi tôi hiểu tất cả những thứ này nó phù du phù phiếm để làm gì nữa tôi không muốn phù phiếm để có được những thứ phù du để rồi khi chết đi cũng chả đem theo được cái gì cho nên đừng có dạy tôi mà mắc cười lắm có những người ở nhà trọ đi xe ráp rất là khó khăn mà ở đó dạy tôi học làm sang ở đó dạy tôi thế này thế nọ thế kia tôi thật là buồn cười tôi đã nói rồi cái cuộc đời này tôi trải nghiệm nhiều rồi được mất có còn tôi bảo quà hết rồi cho nên không cần phải học tôi dạy tôi học làm sang tôi đang học làm người tử tế tôi đang học để làm một con người quân tử đúng với lại những cái dũng khí trong con người tôi và tôi đang học làm sao để kiếp sau tôi có trở lại tôi cũng sẽ là con người có giá trị thật sự chứ tôi không cần phải dạy tôi bởi vì tôi đã 50 tuổi rồi tôi trải nghiệm cuộc đời này coi như là 34 năm rồi tôi cái là thượng cám hạ vàng tôi trải nghiệm tất cả rồi cho nên các đừng có mà hy vọng là là, là nội công ngoại kích tả phù hữu bậc trên đe dưới búa miễn nhiễm đâu quý vị cái này nó miễn nhiễm với miễn Phương Hằng tôi rồi tôi không phải là loại cha lì cảm xúc nha nhưng tôi miễn nhiễm rồi cho nên đừng hy vọng rằng là sẽ tấn công tôi hay là sẽ làm nhục tôi không có đâu ở đời hơn nhau cái gì hơn nhau cái não hơn nhau cái túi tiền á tôi nói thật lòng khi tôi còn trẻ rất là trẻ thôi tôi nhìn thấy người giàu á tôi ngưỡng mộ họ và tôi học cách để làm giàu và tôi thấy người giàu mà làm thách á tôi nói nhất định tôi không giống họ đâu đó là con người của tôi cái hồi tôi trẻ thấy mấy cái bà sồn sồn mà giàu có không biết bao nhiêu mà làm thách á làm giọng ta đây ăn nói trên trời dưới đất làm giọng ta đây tôi không hề phục và tôi nói nếu sau này tôi giàu tôi không bao giờ thành con người đó giàu là giàu gì giàu tình cảm giàu cái tình thương nhân loại giàu cái, cái cách xử sự giàu trí tuệ giàu văn hóa mới gọi là giàu chứ còn học tôi làm học chỉ tôi làm giàu mà nói tôi là ăn à, gì ăn ít rồi à, tu nhiều bớt nói à, tôi là một loại người không sang trời đất ơi ở cái Sài Gòn này ở cái đất nước Việt Nam này kiếm người sang như tôi cũng khó lắm đó quý vị cho nên không cần dạy tôi sang cho nên nhiều khi quý vị chỉ nhìn qua màn hình là thấy tôi đâu đó một vài lần gọi là chưa từng thấy tôi thôi chứ quý vị không cần học dạy tôi học làm sang cho nên đó tôi nói nhiều cái nó buồn cười lắm mình thì thối rác không giống ai mà cứ đi dạy người ta ra rã mỗi ngày thế mà tôi thấy người giàu là tôi phục rồi không giàu không thông minh sao họ giàu nhưng nếu cái cái cái giàu mà giàu chân chính giàu nhân nghĩa nó còn đáng trân trọng hơn nhiều cái giàu quý vị có thấy không có giúp nhiều người giàu nhưng một thời gian đổ bể ra là đi lừa đảo tù tội không không cái đó thì giàu gì giàu bình giàu là phải giàu bình vững chứ đừng có giàu một chốc một tháng rồi đi lừa đảo người ta cái đó sao gọi là giàu được nhưng giàu tình giàu nghĩa giàu nhân cách giàu trí tuệ thì mới gọi là giàu và quý vị cũng biết rằng vừa rồi á tôi chửi banh nóc luôn thấy báo chí đó tôi tức là, là buồn cười trời ơi quý vị ơi tôi chửi mà ai cũng khen tôi chửi mà có một số nó nói tôi á, là sụp đổ một doanh nhân như tôi một cái người à, coi như là được cấp cái bằng cấp như tôi mà lên ngồi chửi như vậy á, họ sụp đổ thì cái số đó rất ít nhưng mà đa số là ai cũng khen tôi chửi đó quý vị ngộ ghê thì thật sự quý vị cũng biết rồi đi với bụt thì mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy bỗng nhiên cả đám cùng đi nó súng nó chửi mình nó tưởng mình không dám chửi nó mày cũng là người tao cũng là người mày cảm xúc tao cũng cảm xúc mà lâu lâu tao cảm mà tao xúc bữa cho biết với nhau có gì đâu chửi là chửi văn hóa tao không chửi tục nhưng tao chửi thật à, có cảm là có xúc à lâu lâu tao xúc bữa cho biết mặt thôi đúng không chứ đâu phải tụi mày nghĩ tao là tao đâu phải là tượng đài đâu mà tụi bay xô tao sập tao cũng như tụi bay thôi tao cũng giống như tụi bay thôi nhưng có một điều tao hơn tụi bay là cái gì tao có trái tim Tao có trái tim biết rung động trước những khổ đau của người khác Và vốn sống của tao là những khổ đau Cho nên tao biết thương người khác Tao đâu phải tượng đài đâu mà sụp đổ Cho đó tao cũng là bà Nguyễn Phương Hằng là một doanh nghiệp bình thường thôi mà Tự nhiên bỗng nhiên tụi bay điên lên tụi bay chửi tao Thì tao phải chửi lên tụi bay thôi Thấy không? Cho nên là đừng có đừng có đừng có chọc ghẹo Cuộc đời này mà đừng có chọc ghẹo ha, Cái gì đúng thôi Sống là phải có nhân có nghĩa, có trước có sau Có ai chọc vô nồi cơm mà nó không, có ai đụng ghẹo chạm mà nó phát điên mình chửi người ta Đồ vô duyên mà không hiểu sao mà tôi chửi mà hết 90 phần trăm cổ vũ tôi mới lạ đó quý vị trời ơi, ai cũng khen tôi chửi trời ơi, trời ơi, sao nhìn nhìn em chửi mà thấy cưng quá vậy nhìn chửi mà sao mà thấy thương quá vậy trời ơi, tôi không nghĩ tôi chửi mà được nhiều người thương tôi đến như vậy đâu quý vị quý vị không biết đâu tánh tôi hài hước lắm nhưng mà phải nói một điều là cái gì cũng vậy ha nó tới tận cùng bằng sự khổ đau tận cùng bằng cái sự vô duyên này tôi phải nổ một bữa cho biết chứ tôi tiếng chửi tôi hoài vậy vô duyên không và gần đây mắc cười lắm quý vị tôi 50 tuổi rồi tôi có bốn đứa con tôi chuẩn bị đi cưới dâu thì có một cái em tên à, tên trang gì đó trong cái cái, cái kênh gì đó chia sẻ với quý vị cái này là vui thôi nha quý vị tự xưng là hoa hậu mà hoa hậu này vô danh tiểu tốt mà không biết tôi đâu có đi thi hoa hậu đâu mà quý vị nhìn coi nè hoa hậu mà chấm tôi có 4 điểm mà mà tôi nói thiệt á tôi tôi mà à, gì chị hai nghe xong trách ứa máu người đẹp kim trang phương, à, phương hằng chỉ được 4 điểm về danh sắc rồi quý vị nhìn hoa hậu nè quý vị quý vị à, quý vị nghe nhìn hoa hậu xong mà quý vị à, coi có bị có ối được không nha à, riêng ai với riêng hoa hậu này nó xin lỗi sách dép phương hằng không biết được chưa quý vị nhìn coi hoa hậu thi gớm không quý vị vậy mà bây giờ cái thằng này là nó hết hết đường là nó kiếm một con lên chửi thế đó vui không quý vị quý vị thấy vui không trời ơi có một con thế mạng đó nè quý vị buồn cười không quý vị trời đất ơi quý vị thấy không đó hoa hậu đó quý vị vậy quý vị chấm điểm sao mà nó chấm em có 4 điểm à quý vị nghĩ sao sao mà qua hậu gì mà chấm em có 4 điểm mà quý vị quý vị chấm đây mấy điểm phóng to lên hết cỡ rồi hả đưa đưa cái tướng cái eo rồi lên coi làm sao đưa lên cho quý vị coi coi bây giờ cái thằng này nó hết đó quý vị thấy không đó lên dài đời đó quý vị qua hậu đó mà qua hậu này là không có tên em vô google em không thấy tên thấy tuổi hết á đó. đó mà mà, mà gọi là uh, rất là căng đảm đó quý vị mà nó là hoa hậu mà em không không nghe tên việt đơn tên gì kim cang trời đất ơi quý vị nhìn thôi vậy mà có thể nói là hoa hậu đó quý vị mà không biết có tư cách gì chấm em 4 điểm em đâu có đi thi hoa hậu đâu em đâu có đi thi hoa hậu đâu mà chấm em 4 điểm mà không biết là cái hoa hậu này giám khảo nào chấm em mới xỉu chứ thôi để quý vị đánh giá đi ha à, quý vị thấy không à, bây giờ đấu hết nổi rồi bây giờ đi kiếm à, coi như là cú cắn à, đưa một con bánh bèo lên à, quý vị thấy không đưa một con bánh bèo lên xong rồi ngồi bình luận em là chị hai nghe xong dắt ứa máu cái loại này mà làm em ứa máu quý vị nghe lạ không không quý vị nghe không quý vị thấy như vậy mà làm em ứa máu trời đất ơi có tư cách gì mà khổ nổi đó là à, người đẹp kim cang, à, người đẹp kim cang quý vị thấy đẹp không lên đây ngồi nói chuyện là thấy đẹp rồi đó quý vị là dạy đời em rồi ờ, coi như là ngu tầm ngu mã tầm mã mà chó tầm chó đó quý vị đúng y như vậy luôn á lên là tự tự cho mình đẹp mà khen ờ, chấm em có 4 điểm à nhưng mà bây giờ em có 4 điểm hay em có một điểm á thì em cũng là được quý vị yêu mến em là em vui rồi không còn đẹp nhân cách là đẹp cái cái cái cái cái ờ, cái cái, cái, ờ, cái tình thương á mới quan trọng chứ còn thôi cái này em nói thiệt với quý vị không biết quý vị thấy sao chứ mà nói là giờ hoa hậu mà chấm em 4 điểm thì thôi cái này miễn bàn nha quý vị ừ, bữa nay vui quá trưa nay không có học gia ban nên lên nhiều chuyện với quý vị nè rảnh ghê luôn đó quý vị không biết chắc quý vị nhớ tôi không chứ tôi nhớ quý vị xong rồi à, à, facebook của tôi á, cũng bị đóng rồi đỗ loan cũng bị đóng rồi hà lê cũng bị đóng hình như là nó bị bao vây hết rồi chỉ còn có một cái à, cái gì nhi nguyễn hoàng nhi cũng bị đóng luôn rồi quý vị à, quý vị ơi bây giờ coi như là hoàng nhi cũng bị đóng đỗ loan cũng bị đóng phương hằng cũng bị đóng hà lê cũng bị đóng đóng hết trơn mà chưa đóng cái miệng tôi được thôi giờ chỉ còn cái là nó nó dán băng keo cái miệng tôi thì nó mới đóng được thôi bây giờ chỉ còn có cái kênh youtube rồi để để mà mà truyền thông tin tới quý vị thôi chứ bây giờ nó đóng hết trơn rồi phải ô phụ á à? vài bữa nó sụp con luôn là xong luôn quý vị thấy chơi hèn không chơi mà chơi không có công bằng chơi mà chơi tiểu nhân chơi gì quý vị quý vị thấy không không à, hiện nay là đang có bao nhiêu người đây rồi à, quý vị ơi đang um, coi như là à, trực tiếp mà không có thông báo mà có 10.000 người mê Phương Hằng tôi à, 10.000 người hay là trong đó có, 8.000 người mê và 20.000 người rình chửi <laughs> nhiều khi chửi cũng thú vị lắm nha quý vị đó quý vị đó quý vị ủng hộ hàng quá trời luôn sao mà hàng không yêu quý vị được hàng không sống chết với quý vị được bây giờ quý vị thương phương hằng tôi á quý vị ờ, đồng ký tên thí dụ như khu vực nào khu vực nào á quý vị sẽ ký tên để phương hằng tôi sẽ gửi đơn đến một lá đơn điện tử đó là phương hằng tôi sẽ à, gửi ra đến à, cấp chính phủ cao nhất để mà mà mà gọi là là, là kêu gọi kêu gọi tất cả những cái tim lương thiện à, cùng với phương hằng tôi để mà à, làm cho rõ ra việc này nha quý vị quá trời comment luôn bây giờ không biết đọc sao nữa quý vị ơi À quên nữa, à, Phương Hằng tôi có nói là bây giờ mình đòi lại hết tài sản thì gần như là 95% ủng hộ. Bên à, bên à, mấy cái kênh ở bên Mỹ á là 96 97%. Nó đòi lại bây giờ đi đòi lại để giúp đỡ cho anh anh Thi rồi à, giúp đỡ cho YouTube rồi đi làm từ thiện vui ha quý vị ha. Chứ những người họ không xứng đáng mà để cho họ hưởng thì nó không đúng. Trời ơi, ở đây có một cái comment đó, nói là có ai ai cũng chê bà hết là bà khùng trời đôi khi cũng phải anh hùng mà đôi khi cũng phải khùng khùng điên điên chứ phải không tỉnh quá ta ăn hiếp mình à, mà điên cái xã hội này mà điên được mấy người như tôi nó cũng thú vị lắm đó quý vị điên mà làm nên chuyện điên mà biết thương người nghèo khổ điên mà nghe được thổn thức khổ đau của người khác thì cũng nên điên tỉnh quá chưa phải là tốt đâu nha tỉnh quá thành tỉnh quỷ luôn cho nên là à, phải điên điên khùng khùng á quý vị ơi trời tại quý vị không biết chứ à, không ai yêu tôi chứ tôi yêu tôi nhiều lắm đó quý vị tôi thấy tôi tội nghiệp tôi quá một mình tôi chiến đấu là quanh liệt luôn đây có một người thì nói là chơi cho lên bờ xuống ruộng luôn chị yêu xuống ruộng sao chơi chơi trên bờ mới được chứ xuống ruộng nó nó lầy sình không sao chơi chơi trên bờ mới chơi được chứ kim trang là hoa hậu của uh, uh, cái gì phạm phạm hai hai thằng khùng đó là hai thằng à cái gì nam quan và gì tiến dũng à, hoa hậu hoa hậu trong lòng của hai ông đó đó mà quý vị thấy không à, chửi thằng dũng đen á, bữa nay nó trắng ra đường trúc rồi đó chắc là chửi chửi nó nó đau lòng quá nó mới thấy là cái cảm xúc của một cái thằng đàn ông mà khi người ta chửi vợ mình nó ra sao tôi nói quý vị nghe nha nhiều chuyện quý vị nghe quý vị không anh dũng của tôi là một người đàn ông đó, rất là trầm tính mà anh dũng tôi nóng lên là anh dũng tôi cũng là sốc lắm nha quý vị thì à, anh Dũng tôi hay đi đến cái nơi mà không có tôi có khi là coi điện thoại xem mấy cái youtube mà nghe mấy cái thằng khùng đó lên nó chửi vợ mình á có khi tôi xuống tôi nghe lén là anh Dũng đang nghe nó ra rã nó chửi tôi xong rồi tôi nói anh nghe làm gì cho nó nó chửi em ông à, anh Dũng nhìn tôi anh Dũng nói đồ khùng đồ điên tôi biết trong lòng anh Dũng á không nói ra nhưng mà cũng cảm thấy đau lắm cho nên tôi muốn cho nó nếm một chút cái khốn nạn của cái đau khi mà một cái thằng đàn ông á, mà coi như là đi chửi vợ mình rồi khi mà nghe người ta chửi vợ mình thì cái cảm xúc đó là làm sao để cho nó biết thế nào khi mà tôi lôi con thu phương ra tôi chửi sắp mặt luôn quá khứ dĩ dãn dơ giá dễ giàu gì giấu giếm có điều nói không nói thôi đúng không đó cho nên có con phạm ngà nó được anh quang anh quang 1986 chăm sóc chu đáo bây giờ lôi ra nó không phải một thằng đàn ông mà nó một nùi luôn vậy mà nó đi chửi bởi giờ hôm qua tôi viết cho nó có tâm thơ lo mà đi múa cột kiếm tiền mà cột nào tôi không biết nha quý vị cột nó nhiều cột lắm á tôi gửi cho nó cái tâm thơ rồi mua cho nó một cái vé vip để đón nó về mà chưa thấy nó hồi âm chưa thấy nó hồi âm trời ơi quý vị à, chia sẻ quá trời luôn không đọc kịp luôn trời ơi thấy không quý vị thấy không có nhiều người mê tôi đến nỗi giờ làm việc cũng bỏ việc nghe tôi mà tôi cũng bỏ việc tôi ra tôi nhiều chuyện với quý vị nè đó, quý vị thấy không hôm nay là cái ngày thứ hai đầu tuần họp giao ban rồi rất là nhiều việc mà tôi vẫn ra tôi ờ, nhiều chuyện quý vị đó là tôi nhớ quý vị quá trời mà bây giờ thông báo với quý vị nha là bốn cái kênh thay ờ, bốn cái facebook nó, nó khóa hết trơn rồi bây giờ chỉ còn cái youtube youtube à, có khi nào mà tôi uh, trực tiếp quý vị cứ đón thì khoảng chừng hai uh, ba ngày tôi nhiều chuyện lần tôi không để quý vị uh, chờ tôi mà tôi không để quý vị um, thất vọng về tôi đâu Bởi cuộc chiến này nó hơn nửa đường này Còn chút nữa không phải chiến cho nó hết Chơi cho tận cùng ha quý vị ha Cố lên cố lên trời ơi Nhiều khi cố quá quá cố luôn đó Quá trời luôn Buổi trưa vậy mà mười mấy ngàn người hả con Đó mười một ngàn người đang đang nhiều chuyện với Phương Hằng tôi nè thấy không đó, mọi người ủng hộ tôi nha mọi người ký tên vô để tôi gửi đơn ra thủ tướng chính phủ gửi đơn ra gọi là tổng bí thư à, để lôi cái thằng võ nằm yên với đồng bọn của nó ra đó thì ra là mới biết là dân tộc mình là tuy là nghèo nhưng mà đoàn kết vô cùng thương yêu nhau vô cùng bây giờ quý vị thấy không quý vị mà coi là những cái ờ, clip mà thằng thằng thằng thằng thằng, thằng lăng băm nó đi chữa bệnh cho người ta trời ơi tôi nhìn tôi thấy thiệt là đau đớn mà nó cười ha hả hô hố lên lên cái đau khổ người ta đã bẻ chân bẻ cẳng mà người ta khóc thét lên như vậy mà nó cười đó trời ơi quý vị thương tôi quá trời luôn sao không cảm động được có chết cũng chơi tới cùng nha quý vị đó quý vị thấy không tất cả những người mà chết đó, toàn là những người mà thấp cổ bé họng không dám thưa kiện à, có một cái chị đó tên là chị nở đó phải không con mà chết mà gia đình nó đến cho 700 ngàn rồi coi như là vùi dập luôn cái câu chuyện đó coi như không có gì quý vị thấy có đau lòng không rồi phủi tay đi không có một cái nhang không có một lời tới thăm hỏi trời ơi không còn cái gì khốn nạn hơn ở bên Mỹ một em chơi chết cũng phủi tay đi về Việt Nam rồi ở đây chết một người tới chữa bú cổ rồi cũng phủi tay coi như không quen không biết gì luôn thì quý vị nghĩ xem ở đây quý vị cũng biết á nếu tôi nói sai hay là nếu tôi ờ, không có văn hóa trên mạng hay là tôi có những cái gì mà mang cái tính chất gọi là hiềm khích hay là tôi mang một cái tính chất gì á thì à, không cần quý vị phải à, dạy dỗ tôi đâu chắc chắn là sẽ có người gọi tên tôi nhưng mà rõ ràng là những cái việc tôi làm thì quý vị thấy rồi tôi làm tất cả là vì à, chính nghĩa vì cái sự mà lương thiện của tôi cho nên cái số đông á chúng ta phải nhìn thấy có những cái comment vô á quý vị thấy không rất là vô duyên à, vô vô duyên thì thì mình phải lỗi nó ra quý vị sao phải để nó vô cho nó nó nó nó ô uế thêm cái môi trường hoạt động này nữa cái, cái, cái chỗ mình giao lưu như vậy mà có những đứa nó đâm hơi vô nó chửi như vậy thì quý vị để làm gì mà có những cái facebook á, chỉ có kết bạn một với hai người thôi là nó đâm đầu vô thế là nó nói này nói nọ nói kia trời ơi, rảnh ghê vậy là tất cả quý vị là đồng lòng với phương hằng tôi là đòi lại hết đúng không đòi lại hết tất cả những gì mà mình đã ờ, coi như là mình cho mà không hợp lý là mình sẽ lấy lại hết cái cái thứ hai nữa quý vị ờ, ủng hộ phương hằng tôi ờ, làm đơn gửi đi đó. tất cả những gì tôi làm là tôi đã làm rồi thì tôi cũng kêu gọi tất cả quý vị là à, chung tay chung sức với tôi và sẵn đây thì tôi cũng nói là ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay thì được 4 ngày để mà Đại Nam hoạt động thì quý vị có thể đến tham quan Đại Nam miễn phí vé cổng và đặc biệt Đại Nam không bao giờ à, lên giá vào những ngày lễ Tết và quý vị nhớ một điều là toàn bộ lợi nhuận mà thu được à, từ các cái dịch vụ mà chúng tôi hoạt động đều mang cho cái quỹ à, mổ tim hàng hữu và làm những cái thiện nguyện khác thì phải nói với quý vị rằng là sau cái sự cố này tôi tụt cảm xúc nhiều với quý vị ơi tôi mất đi ờ, cái lòng tin tôi mất đi cái cái cái niềm tin nhiều quá bởi vì cái sự tử tế của mình mình thấy mình mình đau khổ quá khi mà mình tin vào cái sự lương thiện của mình mà để rồi mình bị một cái gia đình một cái tập đoàn đối đãi với mình rồi sao mà mình cảm thấy mình tụt cảm xúc ghê gớm lắm quý vị mà đến Đại Nam thì quý vị sẽ gặp Phương Hằng tôi ngay tại trường đua Đại Nam à, sẽ khai mạc lúc mấy giờ con trường đua Đại Nam 30 tháng 4 mình 10 giờ 10 giờ trưa buổi tối 4 giờ chiều và 10 giờ sáng à, ngày 30 tháng 4 à, ờ, năm nay thì không có bán pháo bông như mỗi năm hình như là chính phủ cũng không cho bán pháo bông ờ, năm nay luôn hay sao đó quý vị trời ơi bao nhiêu là tin nhắn bao nhiêu là là trái tim thải tôi chụp không kịp luôn Liên thả chụp không kịp luôn Giờ này là à, buổi trưa mà quá trời người à, trực tiếp như vậy thì rõ ràng là là quý vị rất là quan tâm Phương Hằng tôi quan tâm rất là nhiều và rất là thương mến Phương Hằng tôi cho nên quý vị đã chia sẻ và vào à, để mà nghe Phương Hằng tôi nhiều chuyện khổ ha quý vị ha sống làm sao cũng không vừa lòng thiên hạ hết à, quý vị à, à, sẽ có một ngày Phương Hằng giao lưu với quý vị quý vị có thể đặt tất cả những cái câu hỏi để mà phương hằng tôi trả lời cho quý vị để mà quý vị hiểu nhiều hơn về cái câu chuyện mà tôi đi tìm chân lý và tất cả những cái gì tôi nói là hoàn toàn sự thật 100% ờ, tôi đi tìm sự thật tôi đi tìm chân lý tôi đi tìm những cái gì tử tế nhất để mang đến cho đời để dâng hiến cho đời và năm nay thì quý vị cũng thấy là ờ, đầu năm vô tới bây giờ thì ờ, tôi tập trung cho cái câu chuyện này hơn một tháng nay coi như là cũng gần hai tháng rồi thì tôi hoàn toàn thành công rồi thì quý vị thấy rằng là bây giờ thắng hay bại gì đó không quan trọng nữa mà à, nằm yên thì phải nằm yên thôi nó dù cho mua hàng kế bẩn gì cũng chẳng làm được gì tôi và những người cố gắng à, chửi rủa tôi để ra sức binh vực à, à, cho những cái điều mà bị ổi thì cũng chẳng làm gì được tôi có quý vị thương mến tôi quý vị hiểu ra ừ, có những người nói với tôi là mới đầu không hiểu thì cũng rất là khó chịu với tôi nhưng mà khi hiểu ra rồi thì rất là cảm thông với tôi và có những người mà chị em phụ nữ á, sẵn sàng lên à, đối đầu để mà binh vực tôi phải nói là quả cảm có một em rất trẻ và một chị ở bên nước ngoài á thì tôi cũng có xem qua phải nói là quả cảm thì um, hồi nãy giờ tôi nói với quý vị cũng nhiều rồi thì ờ, không có gì hơn là chúc cho quý vị uh, đầu tuần hôm nay là ngày rằm rằm tháng 3 tháng sau là sẽ làm rằm Phật đản đó thì tôi cũng chúc cho tất cả quý vị uh, một tuần lễ mới được hạnh phúc được bình an được nhiều sức khỏe và tôi luôn sẵn lòng sẵn sàng chơi cái cuộc chơi này cái cuộc chiến uh, lương thiện này đến tới cuối cùng quý vị tin tôi quý vị hãy cho tôi cái niềm tin sự tử tế và ủng hộ tôi à, phương hồng tôi là sống chết gì có một lần thôi à, coi như là sống cho cho nó sạch mà chết cho nó dinh chứ không có sống nhục mà chết nhục mà tôi không làm được cho nên là buổi trưa dành được một chút thời gian để nhiều chuyện với quý vị và sẽ trở lại với quý vị à, trong một vài ngày tới hoặc là vào dịp 30 tháng 4 chứ bây giờ tất cả các Facebook gần như là bị tê liệt hết rồi quý vị ơi bây giờ không biết uh, chia sẻ với quý vị làm sao uh, mỗi một nhi mấy ngày Nhi mới bị tức thì hả? Vừa livestream được 5 phút là văng ra ngoài luôn đó quý vị, quý vị thấy ờ, có khốn khổ không? Đó, rồi tất cả những người xung quanh tôi gần như là là là, là bị hết thì con coi cái kênh nào, cái kênh nào mà có thể trực tiếp được uh, Facebook trong công ty mình đó. Còn ai? à, YouTube xong rồi chuyển chuyển qua ha thì à, cảm ơn quý vị rất là nhiều nha à, không à, không bao giờ à, phụ lòng quý vị hứa chơi cuộc chơi này chơi chính nghĩa không không bao giờ phụ lòng quý vị và quý vị đón xem trên YouTube à, nếu như mà ba ngày à, Facebook của Đỗ Nhi của Hoàng Nhi hay là Hà Lê Hà Lê mấy ngày dạ, ngày 7 ngày Loan cũng 7 ngày à, à Nhi một ngày 24 tiếng đồng hồ thì à, phương hằng thôi sẽ lại trình diện <laughs> lại trở lại với quý vị nha yêu quý vị thật là nhiều nha quý vị